đình Bùi Thị của chúng ta sống trong khu phố này tổng cộng là 18 năm Không biết lý do từ đâu mà cả hai dòng họ có hiềm khích với nhau Con 20 tuổi đầu rồi, chứ đâu phải con nít đâu Ba nên nhớ, con là Quy Hoàng, chứ không phải Thảo Linh, con của nhà bên kia Hả? Ngày nào cũng quần jean áo thun Thì anh nào thích, anh nào dòm Con đã nghe từ bấy lần nay cũng đã lừa dối mẹ Hai đứa ra khỏi nhà này mà đám cưới em muốn làm cái gì cũng được Cái độ này nè, nếu mà được đó là ta lấy liền đó chị mấy con này chắc là ế lâu năm rồi gặp hốt luôn nè có gì mà cứ tâm sự với con đi mày nghe đừng có nhiều chuyện nha tự nhiên gia đình tao mà tâm sự với mày chi mày chưa vừa làm cái sao mày về cái cái là mày nạt nó làm sao cái là mày nói gì với mẹ tôi em đâu nói gì đâu em đâu nói mẹ gì đâu tập nó bền bỉ chứ có chồng mà tập cho nó cẩn thận không biết cái nhỏ này là đó đàn ông nó không mê mê mấy cái chồng này yêu thương thật chân thành với tất